Xin chào anh em Bây giờ thì Trường đang ờ, vào đây để kiếm ít tiền Kiếm ít tiền là ăn tối Bây giờ đã đang là bao bây giờ đang là 8 giờ 2 phút đúng không ạ Thì Trường đang vào trong ờ, thị trường Vflex để kiếm ít tiền ăn tối Ok ạ <clears throat> Trường, trường là loát lại ờ, xem mà cái nó đang bị hơi bị lát đang có hơi bị lát tí một tí ok rồi mình nhìn thị trường kìa. rồi ok mình nhìn, nhìn thấy thị trường rồi ok bây giờ mình sẽ kiếm ít tiền để mình à, để mình ăn tối ok đấy ở chỗ thị trường này các bạn không nên tham các bạn nhé chúng ta chỉ vào đây đánh đánh là mình kiếm đủ target thôi mà là mình nghỉ thôi chứ mình không nên tham đúng không ạ Thế có nhiều bạn là vào trong thị trường này là là là rất hay tham chỉ bởi vì tham quá nên là đây là sẽ rất, rất dễ bị, bị bị mất tiền và ở trong thị trường này chúng ta không nên không nên trở thành con bạc đúng không ạ thì có nhiều bạn bảo với tôi rằng là Vinflex có phải là cờ bạc hay không thì tôi chia sẻ với bạn là Vinflex không phải là cờ bạc bởi vì Vinflex là chúng ta đang sử dụng chúng ta đang sử dụng thêm mô hình tính toán tính toán dựa trên đồng Bitcoin và đô la thị trường Bitcoin đô la nó có thể lên hoặc xuống lên hoặc xuống nó chỉ là sàn quyền chọn mà nên là chỉ nó chỉ có tăng và giảm thôi nên là nên là ở ở cái thị trường này á, chúng ta sẽ không tham và chúng ta chỉ đánh đủ target một ngày kiếm khoảng tầm 500 nghìn đến một triệu đồng là mình nghỉ rồi ok ạ đó thì tôi vào đây tôi sẽ kiếm khoảng tầm 100 đô 100 đô <clears throat> Đấy. 100 đô tương 2,5 triệu ok ạ thì mình ờ, đang ờ, chưa được đặt nên là mình đang ở chờ chờ thế đẹp chờ đến đẹp chờ thị trường đẹp thì mình sẽ bảo tiền anh em nhé ok ạ chúng ta không cần phải cố không cần phải vội không cần phải vội vàng gì cả cứ bình tĩnh chờ đợi đúng không ạ thấy thị trường nó đẹp thì mình vào tiền tiền các bạn không đánh thì nó vẫn ở chỗ đấy đúng không ạ nó vẫn ở đấy đúng không ạ thị trường đang có khoảng tầm 20.000 à, 20.000 ờ, đô làm vốn anh em nhé okay, 20.000 đô làm à, làm vốn thế bây giờ à, trường sẽ xác định thị trường xem nó có đẹp hay không đẹp thì trường sẽ sẽ vào và kiếm ít tiền à, ăn tối anh em nhé ok ạ mình cứ chờ đợi uh, chút xíu để xem là thị trường như thế nào ok thì đẹp thì mình sẽ chuyển nó đẹp thì mình chuyển anh em ạ anh em bình tĩnh nhá Oof. mình cũng chưa được đặt nên là khá đẹp ok làm phát em tăng Rồi chúng ta sắp win anh em ơi, sắp kiếm được tiền rồi. Ok, xin chúc mừng chúng ta đã kiếm được 2 190 đô rồi, 290 à, đô. Ờ à, kiếm là kiếm được 200 à, được 290 à, đô à 190 đô anh em ạ. Kiếm được 190 đô rồi. Đấy, lên 21.000 anh em ơi. 190 đô rồi. Chúng ta kiếm được 190 đô thì ví ở trong cái ví này thì mình có thể đổi tiền ra thành đô la nha các bạn nhá. Các bạn có thể đổi tiền ra thành tiền đô. Đấy, USDT này, ERC20 này là có thể đổi ra đổi, đổi ra được đô, đô la Mỹ đấy mình có thể bán được cho bất cứ một ai đúng không ạ đó thì tôi đã kiếm được uh, ờ, 190 đô nhờ vào cái phiên đánh kết đẹp vừa nãy đúng không ạ rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều à, có 190 đô là tương đương với khoảng với khoảng tầm gần 5 triệu đồng rồi à, là 5 triệu đúng không ạ? 5 triệu để ăn tối rồi xin chào cảm ơn các bạn rất nhiều đây là gọi là kiếm tiền theo phút là như vậy các anh em ạ cảm ơn anh em nha.